ơi, thằng này mỗi ngang bị bút hả? Ngang bị búp, ok Quăng cà lon vô đây Dính đỡ cà lon ok cho gì đó Ok, ok, gà ba chân, ok Gà ba chân, nghe mi nha, nghe mi, nghe mi nha Nghe mi chụp á, không biết lắm á Con nào? Gà ba chân, ban chủ của mình cướp á Ừ. không nghe mười trưởng đi với ai chắc vẫn là ok vẫn vẫn đánh à, được vẫn là ok ừ, chỉ là cái thằng có chỉ cái đường môn đó nó đi hai đường môn đó đi hai đường môn nói chung là về cứ như cũ thôi cứ dưới đường môn đánh thôi cứ dưới đường môn đánh thôi có gì cả cảm giác con nào gần hết máu rồi qua phụ đam vô con đó cho nó banh luôn một con chết là xong chủ yếu cứ đừng cố gắng nhồi máu dùng xíu không sao hai đường môn đó đánh trở lại mình bên này cố gắng sấy xanh nhanh chết người là quỳnh rồi <clears throat> nhồi máu nhiều tình vô đừng có ngại rồi à, nó đi nó đi tiểu mùi muội là thí dân nha thí dân tạc còn vâng, ừ. cái này ok đường môn với là ghẹ bè chân em đi ừ dẫn Hai đường môn dẫn đường môn lên trước rồi đúng đường môn trước rồi ừ. <laughs> cẩn thận con thí dân nha nó tạc ừ. thằng băng thằng băng anh bảy năm cộng một anh chấp lò không <laughs> chết được Thôi nó tiếp cận mình à, nhồi máu dùng tới di chuyển cái Di chuyển một cái thôi, di chuyển một cái thôi Là được Chở nhịp nó đánh gì đâu Rồi, là nó độc con ngũ độc đều Ngũ độc đều nữa rồi Nó mới đi trận đầu tiên rồi mẹ Chắc chưa, chưa, chưa gặp mình đâu à. Ừ rồi ok. Rồi, vẫn ok nha. Nè nè nè nè, có thiên nha, có thiên nha, có thiên nha anh Tùng rồi. nha. Rồi đứng xuống sáu vô nhịp này. Đúng rồi, bắn đường vòng chứ Rồi uống máu, uống máu, uống máu này, uống máu này, quất này. Rồi rồi Ok của chúng tôi, ok của chúng tôi. nhòm máu, nhòm máu đừng ngại, nhòm máu đừng ngại. Rồi ok quất. À. Rồi rồi rồi em cao đen làm rồi sao luôn rồi rồi rồi giúp cái luôn này rồi phục cua này rồi lùm ra luôn con em mi nó con em mi của nó bị lỗi hả con em mi nó bị lỗi đứng yên chỗ luôn á đúng không nó đứng ở chụp em à nó chụp chụp phi trần hả chụp chụp đi mà à là là ok đây vào đây bắt gì của anh nó phải như photo phải như photo tô <laughs> à vẫn là ok bút vẫn là ok đấy à má cái tên mình cũng ớn anh mà không sao cái đam mình vẫn tốt em phụ ngon ok à, chụp con đây con không chết đâu hai ừ. con mắt phòng thủ lý mắt